trong căn nhà của chú Huynh thì không có gì đâu kiểu một căn nhà nó nhỏ nhỏ tầm ba bốn mươi mét vuông được chính sách nhà nước xây vâng, trong nhà có gì không đây là bùng ngủ uh, chú đây đúng không? À, đây một nó có bùng ngủ. gian thôi. Nó nhỏ nó hơi tối một chút mọi người ạ, tại vì trong này không có điện. Ừ. Có điện không nhà mình có điện không? À thì bật lên xem nào. anh thử xem nào có có cùng có điện không? Ờ, ờ, đây vâng, có, vâng, có điện vâng. này. Ờ. nhà may có điện sáng ừ. chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Tiền Giang Vlog thuộc sống vùng cao à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, xã Hát Lưu à, thuộc à, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì à, Giang với anh Trương à, cũng thuộc à, dân quân à, à đội phó ở trên à, xã Hát Lưu này này Thì hôm nay được anh Trương cũng à, tất cả mọi người là dân bản này là chia sẻ với Giang một cái hoàn cảnh của hai bố con là như thế nào nhỉ anh nhỉ? Thì à, à, đứa con là kiểu con không được tỉnh táo ấy. À. Kiểu, thì, à, kiểu, kiểu, tâm thần ấy. À. Còn ông bố thì cũng không tỉnh táo. À. mẹ cũng thế nhưng mà mẹ thì chết ở trên năm ngoái. À thế à? à thế anh à, Trương chia sẻ thì à, anh chơi <coughs> thì thấy rằng nghe qua kể thì anh bảo là người con cũng không được gọi là cái thần kinh không được ổn định ừ, hay gọi là bệnh đau ngày xưa các cụ bảo và cả cha cũng thế và người mẹ thì mới mất năm ngoái nữa cơ hoàn cảnh như thế nào thì giang cũng chưa chưa rõ được bây giờ mình phải à, cùng anh trương vào trong à, hỏi thăm gia đình thì hôm nay đi thì à, giang cũng có mua một thùng tôm thôi hai anh em vào trong đó để chia sẻ với tất cả mọi người về hoàn cảnh của gia đình em đó nhé. mà em ấy tên là gì anh dựa à tên là dựa đường đi vào khu hát liều này các bạn biết rồi cái này khu vực này là có con đường ngã ba này nó ba đường này là đi đi vào đường nào đấy nhỉ anh nhỉ cái này cũng liều hai này thôi à cũng là liều hai đúng không đây là thuộc liều một đúng không đây liều hai à liều hai đúng không thì con đường là mình đi vào từ quốc lộ bên kia đấy quý vị nhé thẳng vào đây con đường a 3 và trong này sẽ đi bộ là em lên một chút này rồi đi vào đây ra là là à, là, là con này là, là thì cái kiểu trí tuệ nó không được đấy đúng không? Không như người bình thường đúng không? Ừ. Đây uh, xin mời tất cả các bạn vào bên trong nhà. Nghe nói là anh Trương Minh có kể à, với Giang ấy thì là gia đình cũng được sự hỗ trợ của của nhà nước đúng không anh nhỉ? Chính sách nhà nước đúng không? Làm giúp một căn nhà nó nhỏ nhỏ thôi không biết là một con của nhà hay không ấy hiện tại thì trên giang các bạn biết rồi là tỉnh yên bái hiện tại bây giờ là mắc gần ba bốn nghìn ca covid cơ với lại ở xã của giang cũng mắc và lại ở trên trạm đó cũng mắc nhiều rất là covid nên là cái vấn đề mà đi à, làm thiện nguyện đi à, chia sẻ các hoàn cảnh giúp đỡ bà con ấy, rất là cặp rất là khó khăn cơ nên cũng phải nhờ các anh à, dân bản ở đây để đi cùng giang để mình có thể chia sẻ tới mọi người tiếp tục cái công việc thiện nguyện của giang ấy. Cái nhà đâu anh? ở à, đây à? Đây, các bạn vào trong này À đây căn nhà, đây là nhà của, của đứng đứng xa quay cho mọi người xem Đây là nhà của hai bố con Rất là hoàn cảnh ừ. Quanh đấy có một... chào bác nhá, chào bác nhá Chào em nhá Thì mình vào nhà thăm gia đình của con À đây à? À con đây à? à chơi trong chơi bên này đúng không à không không không đấy đấy chị gọi cháu về về nhà đi con này năm nay bao nhiêu tuổi chị là tí cái nào hiện nào đi đi vào đi vào nhà đây à, đây là con của trai của của chú là đang chơi bên nhà đây chào chú nhá à đây à bác à bác về bác của cháu à à đây à đây là à, à đây là bác của cháu mọi người vào nhà đi và đưa mọi người vào nhà đưa vào, vào nhà cháu ừ. Cô đang mở loa đài nghe bài này cũng à? Ờ. Chào à, chú nhá à, Cả nhà đang làm gì đấy? 아, 아, tên cha vâng. ừ, đây là bố à đây là bố của cháu đây à đây là đây à cháu đây à, đây đây bác bác bác bác ừ, ừ. À. đây à, là con trai sang thăm gia đình bác dạ, mía nó cùng mình tôm nhá cảm ờ, ơn nha vâng vâng vâng cảm ơn nha ờ, vâng vâng. Ờ, à, vâng à, à, à, ông chú vâng, à vâng vâng người ờ. ông đến ờ, thăm gia đình thì nghe chú anh trương nói chuyện thì hôm nay giang mới vào đây thì đây là bố của cháu ừ. thế cháu tên gì nhỉ ừ, dạ dạ dạ à dựa dạ, dạ. cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi à, mười tám 18 tuổi 18 tuổi hai mươi hai mươi nhà, nhà, nhà chú là được mấy chị em để, để được mấy mấy người con ấy một ờ. con thôi à được một một người con trai này thôi à, một con ừ. con trai thôi đứa này thôi mười tám tuổi một đứa thôi mười tám tuổi ừ. Ừ. chắc chín áo của cháu là cắt ngồi nhá đúng vào đây chú hỏi thăm ừ, đúng mà dạ. đúng mà ờ. là có nghĩa là năm nay mười tám tuổi không biết ta à. không biết tiếng à? không biết tiếng cái không biết tiếng không biết tiếng chín rồi chín rồi tám mà tám mà tám chín rồi à có đi học không chứ có đi học không không không không không, đi học không, không, không, không hết xưa bỏ học từ lúc còn đang nhỏ nhỏ đấy mọi người tuổi lớp năm ừ, lớp giải ừ, à. ờ, con con giải ờ. Ờ, giải giải giải ừ. bố giải bố thấp tí rồi Ừ. không biết tiếng dạ. đi thì đâu đi, đi, dạ, dạ, ngắn ấy bây giờ bình thường ờ, nhà nhà nhà chú thì có nuôi gà trâu bò gì không ờ có, có là ờ, không, không, có, à. trước trước thì cũng được à. trâu vâng vâng ừ. thế là, là học ờ, bỏ từ dạ. nhỏ thì bây giờ công việc ở nhà làm cái gì ừ, nhưng mà mẹ nữa đâu con ở nhà không đúng quá à, ờ, có được trợ cấp gì không nhà nước trợ cấp cho gì không có chứ ờ. có có có có có có thay ừ. thay nhà thôi có nhờ đấy cực cấp nhờ dừa dừa là là dừa ấy thành dừa ấy dạ, không được nhận như người người bình thường lắm <laughs> có nhìn thấy máy quay là thấy là lạ vâng. không thế hình mình, mình ở trong này à, à thấy mình là lạ trong này à thế mình là lạ trong vâng, này à thấy là à. thấy là lạ thế này rồi à không biết đúng không không không biết, không thế có người yêu không có người yêu chưa không biết nhưng mà không biết chắc mà còn đi ý định là sau này lấy vợ không <laughs> không đấy <laughs> không biết đâu được có người nào đó thương mình thì sao ai biết được đúng không cuộc sống mà ừ. đúng rồi không biết được người con gái nào thương mình thì sao người ta vẫn ấy mà xã hội bây giờ có người ấy mà ừ. không có à. không nhưng mà cố gắng nha nuôi nuôi bố thì bố nó như này rồi đúng không vô vô vô ừ. mẹ thì mất uh, là cách đây lâu chưa nhỉ xuống nhỉ hả cô ấy Ờ, sắp hết rồi mà có có coi rồi thân mất một tí nữa ờ, mất mất cái lâu trước một, tiếng nữa rồi. thì à hai năm bốn năm rồi ờ, sắp sinh được mỗi một người sắp ờ, cút rồi mười tám ờ. ừ, không biết không không biết làm việc thôi mà, ừ, các cô không ở nhà <laughs> không biết à, chết rồi à, là mất cái đây hai năm mất hai năm và bốn năm đâu à. mà có có có mất rồi à, ừ. dạ ừ. À, vâng, vâng. nhà chia buồn với gia đình chú thôi ừ. Đi làm nào bây giờ còn mỗi em đấy thì Cả con cả bố ở nhà thôi vâng, Vợ vâng. không có vâng, hết rồi ừ. ừ. Gia đình nhà chú thì ừ. không có gì ờ, quay qua cho mọi người xem một chút đây ừ. Trong gia đình thì không có gì Bây giờ người hai hai bố con thì uh, năm nay chú chú tên gì nhỉ à? chú tên gì nhỉ tên là huynh ừ. huynh à huynh à, chú huynh ờ chú dạ, huynh vâng trai vâng. ờ, tên là dựa dựa dựa dựa vâng, vâng, vâng. Dạ, mẹ mẹ mẹ hết à, mất rồi vâng vâng vâng hai hai năm rồi vâng. Ờ và cán bộ cả mà thông cảm giúp ừ. cho cho bố thôi chết dạ, rồi thông cảm cho vâng, vâng. mà mà à, không sao đâu cứ đi đi chơi đấy đi, đi chơi bắn vậy à, không không vào đâu không nghe à. đi ờ, đi ngang đâu à cứ sống văn chén đấy hàng mà sửa được sửa được hàng dưới này thì cũng mà vì tù à. hôm ngày ngày trước mà khóa khóa số 8 để ở đây rồi đấy à không có là đi từ hết đúng à, không khoa tay tam chân ừ. đấy khoa khoa bàn chân à đấy à nhưng mà đừng đừng làm việc việc việc ấy nhá đừng làm việc à, hại người nhá tuy ừ. mình như này không không không thông minh hơn người khác nhưng mình đừng làm được ơn, điều xấu ờ, mình cứ làm việc tốt thôi ừ. ví dụ nhà biết ra ờ. gia đình mình khó khăn mẹ mình mất ờ, rồi bây giờ mất bố mình đúng không mẹ mình phải thương bố mẹ, mình mẹ anh em rồi. mọi người nhá ờ, ờ, nghe nghe anh nhá không làm việc xấu nhá ừ. đừng làm hại ai nhá nếu mà giúp được ai cái gì mà... thì mình giúp thông thông cảm ừ, cho em tí nhá ờ nhưng mà anh anh có làm gì mà, mà anh, anh ấy <laughs> phải chú phải ngại phải xấu hổ đúng không xấu hổ đúng không? mình không à, xấu hổ cái ta ấy à. ừ. ừ. anh anh không trách như thế này cả anh chỉ em có lời nói khuyên đây thôi em, ừ. à. em xin lỗi anh mà bọ thằng nào đâu à, đúng rồi đừng đừng làm hại ai khi không. mình không giúp được ai thì mình cũng đừng làm hại ai không biết thay áo không, không biết thay thay quần mà vâng thì vì cháu với cái trí não của cháu à, không được như mình người bình thường ấy thì cũng phải hiểu chính cháu cháu thôi ừ. vâng cũng, là không trách được có không ừ. vào là không nghe vào vâng, vâng. là không nghe cái là cái cái ừ. tay đấy sáng nay được mấy cốc nhiều rồi à. một cốc thôi thân ba bốn chén mà ừ. ba bốn chén dầu nhưng mà đừng uống rượu nhiều chú ạ uống rượu nhiều nó cũng không có lợi cho sức khỏe mình ấy vâng. Đấy. thi thoảng mình uống thôi biết là là là chú cũng ờ, huynh cũng nhiều tâm sự vợ thì mất nên cũng con này như thế này nữa bệnh tật đấy đâm ra là là cái nhà này chắc nhà nước cũng làm cho được lâu chưa ừ. nhà này ờ, mọi người ủng hộ làm cho được lâu chưa Ừ. nhà này nhà mình ấy nhà hai năm à nhà vui à vâng. cái cái thầy à vâng. ừ, anh đấy anh ấy cái vâng. cái thầy hơn ha trong nhà thì không có gì đâu nhỉ mỗi ừ, bộ bàn ghế salon này đó trong căn nhà của chú huynh thì không có gì đâu ừ. kiểu một căn nhà nó nhỏ nhỏ tầm ba bốn mươi mét vuông được chính sách nhà nước xây Nên, trong nhà có gì không đây là phòng ngủ của chú đây đúng không à, đây ờ, một nó bùng ngủ nó nhỏ nó hơi tối một chút mọi người ạ, tại vì trong này không có điện ừ. có điện không nhà mình có điện không à thì bật lên xem nào anh thử xem là có có, có điện không có điện không Ờ, đây đây vâng, vâng, có, có vâng, điện này. À. nhà mày có điện sáng ừ. bên này thì có phòng ngủ nhỏ nhỏ đây hai ờ. bố con ngủ đây à ờ, có hai con ngủ ở đây ờ, hai bố ờ, con ngủ đây gì ờ, con ờ. ngủ đây rồi vâng vâng ừ. bên này thì ờ, cái chỗ góc nhỏ nhỏ thì để bát đũa này đôi chỗ nấu ăn ở chỗ nào? Ờ? không, này, có, không, không, không, có. không, chỗ nấu ăn à? Ừ oh, cũng không ấy. Bếp bếp mình nghe. Bếp bên này. À, là, bếp, bên bếp, bếp, à, bếp bên à, nhỏ bên kia. Ừ. À nhà ở bếp ừ. nhỏ này. Bếp này là kia rồi. Ừ, không có gì cả. Ừ, có Ai à, là dựa cũng bán thuốc lào ghê nhở phía bên ngoài thì uh, à, Chiếc cửa nhà nó nhỏ hai Bố con thì là một cái bếp nhỏ thôi À cũng nuôi được con gà đây ừ. May có nuôi con gà Hai bác ở trong đó là hàng xóm của uh, gia đình uh, chú Vinh thôi trong nhà bếp thì mình cũng quay cho mọi người qua xem không, không có gì đâu có vài cái bát rồi là nồi niêu rồi là một chút đồ thực phẩm ấy đây bát đũa còn chưa rửa chú cũng chưa rửa bếp thì cũng nhỏ nhỏ thôi cũng không có gì cả thì hôm nay uh, mình cùng anh Trương với lại là em Chiến là ở bản này lên mọi người giới thiệu lên cũng lên để thăm và chia sẻ với tất cả các bạn về hoàn cảnh của hai bố con đấy bố em tên là huynh còn em tên là dựa thì cũng nghe các anh nói là là hai bố con là cái thần kinh con cũng không được gọi là trí tuệ nó không được những người khác người bình thường ấy thì mình cũng rất là hiểu và bố cũng vậy thì có vào nay nói chuyện thì mới vâng. bước vào nhà thì mình biết là ừ, chú ấy cũng có chén rượu rồi mình nghe giọng là mình cũng hiểu và các bạn xem trên video thì cũng cũng biết rồi và thông cảm chú ấy đâu không không không mọi người đừng nghĩ này nói nọ sẽ tủi thân cho cái người đó ôi uh, chú Hình ơi dạ. về đây à đây bác hàng xóm bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi được à, cũng được à, hơn 50 à 50 còn trẻ đâu 50, nhỉ 50 dạ, năm năm năm năm tuổi đấy năm năm trẻ nhưng mà năm năm chứ như là trải nghiệm sự đời là là, là... Đi, đúng không? Ngồi. vâng vâng kệ cháu đâu không đi dép à không ấy dép ô đi chân đất à ừ. đất. Ờ, thế chú huynh năm nay bao nhiêu tuổi à, 71 Bảy, 71 không? sinh năm 71 à ờ, sinh 71 à sinh 71 là còn trẻ ờ. thôi còn trẻ không vâng trẻ thôi chưa chưa ờ, đeo dép rồi lớn ờ. lại ừ. gần cuối tháng à. 10 rồi Thôi cố gắng chăm sóc bố em ạ à nhá bây giờ mẹ chăm sóc bố chăm sóc ải vẫn ừ. giờ đó không mà cắt tay không mà bắn ải hắn nói em dìa đeo ôm mi em lẽ là bưng ải nè nhà ừ, nhà hết việc ác của nhà hết hai cân mấy ừ. hết việc đi ừ. hai cân một Ờ. cái keo xe xe biết là trốn ừ. về nhà ờ, bố ở nhà không mà ờ. trốn vâng. đi trốn vâng. đi đi đi ừ. đi đi đi lâu đi rừng đi xin lá đấy đi xin lá <laughs> hơn hai tháng đấy sang chú sáng chú à cả tháng mà à. hơn là đi đấy là bố mẹ lo các dạ, dạ. bác xung quanh hàng xóm sẽ lo lắng lắm đi là ờ, chết chết cả bố à chết cả bố à hôn thuốc lào được lâu chưa thuốc lào này lâu rồi hôn được lâu chưa sáu năm năm sáu năm hôn thuốc lào rồi sáu năm cứ <laughs> cái Thế cái liệu có bỏ nó cái lào không? Bây giờ thì bằng nhau luôn mà Lào thế liệu nhau dạ, Bố, bố nói không không nghe không nghe ờ. bố nói kìa không nghe đi làm việc không nghe bờ không có ừ. nói không dạ. không không biết được sau này là là, là có em nào người thái mà em ấy thương mình hoặc là như này thì không biết được không biết trước được ơi Ừ nếu mà sau này có người thương thì ờ, cái duyên của mình đến đúng không dựa nhờ mình không biết trước được nhưng mà luôn luôn phải có hy vọng cái nhưng mà lấy vợ là phải bỏ thuốc lào cơ con gái nó mới yêu thuốc lào này không bỏ đi, đi xin lá đấy đi xin lá đấy hai, hai tháng đấy dạ. xin lá ờ. bà vào đấy bà thuốc lá đấy bà vào thuốc lá ừ. không biết thôi cai được thì bỏ được thì càng tốt thôi không không bỏ được thì dạ. cũng ờ, phải chịu vì bây giờ mình biết mình như thế nào ấy đúng không con gái nó cũng biết nữa nhưng chỉ hy vọng đấy thôi con ừ. vô bảo cái ăn bảo kinh lẩu nhá kinh lẩu lai kinh lẩu lai là măn bô mi heng <laughs> mi heng chẳng nghe đi về việc là chứ là cả mau mình dạ, dạ. nữa cái cái thành đá mai bây giờ thì chẳng dạ. chứ xa tỉnh vâng hạ chú hơn ừ. จเจะโบเออหว่าแม่ก็เอาอันก็เอามาแล้วไม่้อกินเหล้าลายแล้วจะอบหนาวน่ะเออจะโบหนาวอยู่เพื่อเหรอเราเจียนหนึ่งสองเจียนสามเจียนกินเข้าวไอ้มันเจ็๊ยบจับไปมันกินเจ็๊ยบเลยมันเล่าชานมันเลยว่าว่าอะไรวะก่อนน่ะคงคงคงบอกแง่เนี่ยตาย thôi thì cháu xin phép cháu về đây nhá để cho hai bố con nghỉ hỏi thăm gia đình thôi thì có chẳng có gì gửi cho hai bố con là cùng mì tôm để ăn sáng nhá ờ cảm ơn bác nhá à nữa, à nơ ờ ờ con có rốn nữa. ờ ờ làm ơn con ờ làm đây nhà con thôn đó nà đây mà đây cái anh em xin, xin phép về đâu cho bác cái về nhá chúc sức khỏe bác nhá Ừ. thì phía đằng bên ngoài này thì uh, nói chung là trong đây hơi ồn một chút thì giang có nói như là mọi người nghe được như là mọi người thông cảm nhé thì cũng thông cảm cho chú ấy hoàn cảnh của chú ấy với lại là là em ấy nên là mình cũng không à, thể oán trách ai được cả mỗi người sinh ra thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người một số phận chỉ là mình biết yêu thương và đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau đó là cái tình cảm mà Giang mong muốn nhất thì có lẽ là video à, ngày hôm nay của Giang xin khép khép lại đây thôi à, xin chúc tất cả à, các bạn là một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và mát bên gia đình người ừ. thân nếu ờ, tất cả các bạn thấy video của Giang hay và ý nghĩa thì cho Giang xin một like một chia sẻ và một đăng ký ủng hộ kênh để lan tỏa cái sự yêu thương tới rất là nhiều người cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình chú một gói mì chính một cái mì tôm hay như thế nào đó cảm thấy rất là ấm lòng à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nhé